ba lô mà đi nhìn thật xa đến nơi phía cuối con đường không ngờ ngày mai ta có thân ta bước qua dẫu cuộc đời này chẳng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà bao ngày mù răng sao nếu chân ta bước xách ba lô mà đi nhìn thật xa đến nơi phía cuối con đường Đôi khi mặt trời đang rông bão Thật ngã lại đứng lên không sao Ước mơ đang xây đắp còn dang dở Nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu Phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nôn chiều Ta đi để ta là ai trong cuộc đời dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi có những bài hát nghe chỉ một người ta thuộc lời để biết mình lớn rồi nên là bạn cũng thuộc rồi vừa thuộc hà nội buồn đâu là còn chẳng tan trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạn giữa trời đông giá rét hai đâu cứ có băng tan và bất kể ngày đêm đừng nghĩ đến hay chẳng sao I'm fire.